gubashib na pem van kaicho dai na pem me pu si himat na nyu kasham tudda no pem jo hiba wi sil kam hija na pem tu kam van jeng inja ya dra pak piam ko gucham an wa bam ma eh, hi so ichu da gun gu korana baham ho chi ja una gam eh, ham wip to ing tam nuk de jana cham to ham dunia gam na ham go guj jat gada na go goi cham pai kahimia not pishawa ai cham pui na haj an nyan war boy cham kam gusjudu kam his uan im dan jo ag tup kai nyam a wam ta han an ot bai ham ho chi gun gu kora dai a pim na pim huk wan kai cho gui nam huk cham te hu gi nyan hin voi jo gi gu cham hu ja a mum ta han ai nam gu cham mat kan ar tup tum da a pim na pim gus bai bas mat nar tup tum da kuwa gu cham to hin an mo gam hu pu du gi ham ia wai no ni cha der wa hi gion bai pim himat mat gum ya a pim ham boi pui nan ha cham wum wa oi da đại nam hư chăm dai goi namuk cham tu hu gi nyan hin boi jogi ku cham pai kan chugi amino nich pusha derbahi apem na pe muk wan kai cho cho jogi ku puj bai nyo in jahi ma nahas nên gu ham vui to in gada gam na pem gam hu puwa do dua kaya der ha pag gu ham im da ban hap nahas an ano der nan pai jog dua de gi ofam ge moder ko in gan ter hij bai ba machia pem na sil kam hin boi to i jigun gu kora gi an ya der muha ku in rop to i jep Vui sa pim bay pima chia, nan anh ham vui to yin ape mơ kwan kai chu na pim hin vui te hugin. Naguguharo inu tin kirk mi pui bahi na nyu kajam tidda. Ji ban cả cam vashmat ka nasil kam hij an atu kam hin nyu yat pasin kugalin yagam Mi jirvaj bay bahi machia na nyir top tomda. Gyowa na sho indat watagia gungu korano po ni mi pui bahim na nyu kashchu tôi Waguhudas guinacham to iskariote hum dansa, bay hết kaguhe sụp sup tidda. Hash kwa chamup bay nam machia na pirtup tum dagoy nam cham tuhugi niya pumboy. Kuwa moday at pisopishmat ka na chukum kahit gida. Vamo hinyo go Jesus hupted da. cho nam go chamin machim kahiya. Nam go chamin kugalin ya nam chamichuhun jat kaan hinyoy. Gugu inom wa tuhugi niyan hinyoy wa shin machim kam hiya na nirtup tum da. Pui kwa mi pui bahim da na nyu kashtua agashif. Wa gungyu korahishoin dat tugi wa shkuga ginja up và đã wa mi jirday na chuin rwap toin gida gam mahavu man gungu kora. Api bus ni naj bay po wa oin ka ban. Wa guharoi no po ni chamin kugal yat cham tu hu gi nyan hin boy. Ji ban ismat tu kana cham hu jame pu himia na nyu kash tu a agashib ban kamun gungu kora. Naguna nyashwam tit dawo hia nagungu kora hirni okin na nyu kash chuhama agin. Cham to an jil nyan haj ilin. Anjay po po niyak pishiham an jinan hashwam tit da na nyu shakap to i ham boy. Gukno tinyam kambai wa ham hochi gungu kora gusjudu kam hijuanim da. Vus na bai ham matto da nan chu cham ham agin shif. Gio nagam ham tun cho jin kadina nyu kas cho ham agin na pemba cham mực bua. Và an ji ban pu ham gogo shin. Na pemba mo hoi jam hi hug gamop to ikan oni jan wa hi. Na pemba cham to ban hashim agatis chot don ka. Cham po in haj gunam cham to hug in an hin wo nam tu nam pis ban his wa mum agatis chot don ka. hush pa jam tri sap pa kwaj bai bam tat ka gyo na gona nyaj bam te dabo nya do nya nyup ka ichu na nyali o pij bam mushi nyor gire bo nyur gun gu ko ra gyo ya ba ya ham bo ina nyam bo moi re da gu hina pem gu a pem pa na si shuam wa ma na pu jam te da na nyar bo icham kam a ko pe me go pu jich bai mul ja hina nyu ha ma gi na nyar him na mi jam ha ku nyur gun gu ko ra na ji o mir ga kam cham to po ina haj an no pem wa wi to ka mi nyu ja twa shin jan na pem wa smat na nyir top tum da kuwa goji pui tum duni ahikia sia kopem gu ya dạ cham pakin hugin shiv dirhan mo pui apup siam tud dana pem wan hugin yanot pui atum kuga shivan cham to muk ka to a ga apim ham vui nago amu vahim chugwina ya dạ to dam kuk na huj oingan sia kugu tui cham to rinyu pavkam guhina guma na pui tum kugal yanan hashwam tudda namwa machia guhat kam na nyan tu kam nui jatmi puhim na hashij a gun gu kora Pui kunyuawish pui t o k u g a l yana tuka shinchudak banyot. Hap n i j o Maigura chuahimda.